khi mà âm tài âm xỉu lắc xuống ấy nó đều phát ra chỉ có một tiếng thôi một âm thanh thôi nên là kể cả là máy phân âm hay là thầy thợ thì cũng không thể phân biệt được cái mặt hột không thể phân biệt không thể nghe được hột nó khác với những cái chén ở chợ mà các bác hay đi đánh đó là khi mà âm tài khi mà mặt hột rơi xuống ấy, mà thầy thợ nghe được hột người ta có thể nghe được mặt hột cái đĩa này cái chén này một âm cái chén tài xỉu một âm này nó kể cả tài hay xỉu các bác cũng không thể nghe được đây đây là cái chén một âm nhé các bác nhá đây là cái chén một âm bên em và đây là cái chén chợ một lát nữa thì em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác cùng cảm nhận cùng em được cái âm thanh của nó còn nếu mà bác nào mà xem video mà các bác vẫn chưa hiểu thì các bác có thể gọi video Zalo kết bạn Zalo video trực tiếp với em em sẽ test thử luôn cho các bác số điện thoại em thì ở trên màn hình các cứ kết bạn với số điện thoại trên Zalo ở trên màn hình nhé các anh nhé. Và sau đây thì em à, xin phép được test một vài tiếng thử để cho các bác nghe được cùng em cái âm thanh của cái đĩa đó, cái chén đó nhé các bác nhé. Đây, đây là nắp chén và hột là hột trợ. Bây giờ em sẽ lắc thử để cho các bác nghe nhé các bác nhá Tài này. Tài này. Xỉu này xỉu này tài này tài này xỉu này các bác nghe các bác thấy sao nó rất là nhiều tiếng nhiều âm thanh mặt hột rơi xuống đúng không ạ bây giờ em sẽ thử test thử cái chén một âm này cho các bác nha các bác nha này. các bác nghe này nghe khi em thả hột xuống là các bác nghe thấy tiếng động nó khác rồi này thấy chưa ạ chỉ duy nhất một âm thôi đây nhá xỉu này tài này xỉu này xỉu này xỉu này tài này bạn nghe thấy sao đây bạn nhìn thấy không nghe thấy không ạ hột rơi xuống nhưng chỉ có duy nhất một âm đúng không ạ như thế này thì làm sao mà các thầy thợ nghe được hột và máy phân âm thì làm sao mà phân âm được đúng không ạ ngoài tài xỉu ra thì bên em còn có bầu cua sóc đĩa máy đánh bài ví đổi bài và hack game trên điện thoại các bác cần tư vấn về cái sản phẩm nào các bác cứ alo cho em em sẽ tư vấn cho các bác và khi xem video các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh like và chia sẻ giúp em đăng ký kênh để giúp cho các bác biết được những cái video mới nhất mà bên em đang tải lên về những cái sản phẩm mới nhất để giúp cho các bác đi chơi ở các sòng sới các bác luôn luôn giành chiến thắng cảm ơn các bác đã xem video và hẹn gặp lại các bác những video sau